những chiều không có em ngõ hồn sao hoang vắng ôi dừng chân đây đường vô cũ ngồi nhớ tới nhớ tới sáng người em thơ cùng bước dưới trời mưa lòng trào anh lá vàng tan tác bay thường lang thang về lối cũ tìm giữ hương ngày xưa vào hồn mà nỗi

thưa chiếc lá vàng kia khi mùa thu gọi hồn những chiều mây trắng bay những chiều không có anh người yêu ơi còn thấy nhớ gì hay không từ đây một người đành sống kiếp cô âm thầm âm thầm như những phố buồn nằm yên bóng đành sống kiếp cô đơn âm thầm âm thầm như những đêm không trăng